đừng khóc như thế duyên đừng khóc như thế bao nhiêu niềm đau trốn giấu mong về sẽ trôi mong đời phong hoa độc thân bước chân sơn hà buổi sáng hôm nay khi còn trắng sương bay ta như là gió phiêu lãng mang hành lý thương nhiên chẳng sao đâu sầu vì có khi còn lâu làm mình thuyền đông thương ngày xa xưa bé nhỏ hay mẹ tư trang rằng con đi học mới về giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng ta hương hương thương tương lai hương rằng ngày mai nắng lên ngày mai nắng lên ta sẽ quên